Máy số đại chất luôn quý vị ạ Xe này chạy rất là bốc luôn Chạy trên cao tốc chúng tôi có thể chạy lên đến trăm ba trăm tư thoải mái luôn quý vị Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Máy rất là bốc luôn Máy rất là êm Và chạy rất là bốc luôn quý vị nhá Cái kiểu dáng của chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng rất là đẹp luôn Rất là hầm hố Rất là thể thao và cũng rất là hiện đại luôn quý vị nhá Khoang à, ngồi rất là rộng rãi kiểu dáng thì hầm hố Form dáng của nó thì chúng ta thấy rằng là không thể chê vào đâu được Kể cả ngoại thất bên ngoài lẫn à, nội thất bên trong quý vị nhá Rất là trẻ trung, rất là hiện đại luôn quý vị Đi rất là đầm luôn Xe chạy rất là đầm và rất là chắc chắn Không có một tiếng ồn nào ở trong ờ, trên chiếc xe này quý vị nhá Vâng và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe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 thân vỏ còn căng đét luôn đây tôi quay thật gần đấy ta thấy là sơn của nó còn rất là bóng và rất là căng luôn quý vị nhá đấy, form dáng còn nguyên bản nguyên vẹn luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự đắp matit ở đây quý vị tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa nó có một cái màu ghi bạc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 Đấy vẫn còn đang in hình các cây xung quanh luôn Và nó còn khá là khớp khít So với cái à, cụm đèn pha và cái mặt ga lăng phía trước Và cái đèn à, pha phía bên ờ, phụ đây quý vị Còn rất là trong luôn quý vị nhá Trong veo luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá và đèn pha là đèn pha tự động quý vị nhá, tự bật sáng khi trời tối và nó tự tắt khi trời sáng nhá. Đây và cái mặt ga lăng của nó đây quý vị. Đấy, các cái thanh à, inox và kèm theo đó là biểu tượng Chevrolet một thương hiệu đến từ nước Mỹ rất là sáng, rất là trẻ trung Đấy, rất là khỏe khoắn luôn quý vị nhá Và tiếp theo nữa là cái đèn pha phía bên lái đây quý vị Cũng rất là trong luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu Cái mặt ba đầu sốc đây còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Và nó cũng còn khá là khớp khít so với cái mặt ga lăng và cái cụm đèn pha và chúng ta thấy là cái đèn gầm phía dưới đây cũng còn rất là sáng luôn Thế tuy nhiên chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn Đấy. Chúng ta thấy là thân vỏ của nó còn càng đét luôn quý vị nhá Và bây giờ thì tôi giới thiệu đến cho quý hàng cái khoang lốp Đấy, Nơi mà tôi rất là hay quay cho cái khách hàng đấy Chúng ta thấy là keo phủ, keo sần của nhà sản xuất kia chúng ta thấy vẫn còn nguyên Và cái khoang lốp của nó cũng còn sáng choang luôn Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá và đây là cái lốp phía trước bên lái đây Cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá Đấy, Và cái mặt la răng của nó đây La răng 5 nan To Rất là khỏe khoắn và thể thao Không có dấu hiệu gì của sự chảy xước Hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá Và bên trong là cụm phanh ABS Gương tự cụp cho quý vị nhá Gương cụp, gương xòe Nẹp chân kính inox Tay mở cửa inox đầy đủ hết quý vị Đấy thân vỏ thì ờ, với cái góc quay cận cảnh như thế này thì chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào và tiếp theo nữa thì tôi truyền tải đến cho quý khách hàng đây cái khoang lốp sau đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự ờ, mọt mẹt quý vị nhá hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá đây và cái lốp phía sau đây cũng phải đi một năm rưỡi nữa chúng ta mình nghĩ đến việc phải thay lốp nhá và cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bạc màu và à, vẫn là cái biểu tượng Chevrolet một thương hiệu xe của Mỹ với cái bản full option này thì nó còn có rất nhiều các cái trang bị như là cửa sổ à, trời phanh ABS điều hòa tự động gạt mưa tự động đèn pha tự động đề nổ start top và rất nhiều các cái tính năng khác nữa cái cụm là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 mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị nhá không bị xước sát hay là bị nứt vỡ gì đâu vâng vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ mặt cabo phía trước hai cái đèn pha phía trước mặt ga lăng ba đợt sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp bốn cái mặt la răng đấy và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì một lần nữa tôi lại đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe này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 Đấy, cái nội bên thất bên trong của nó thì còn à, rất là hiện đại luôn quý vị nhá. Đây chúng ta thấy là trước hết là cái mặt là, là tắp lô phía trước đây. Chúng ta thấy nhựa còn mới tinh luôn quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây. Kể cả là cái mặt vô lăng đây, chúng ta thấy là đấy, các cái khóe vô lăng đây, da vẫn là da nguyên bản của nhà sản xuất thôi nhá. Vô lăng là vô lăng tích hợp nhá. Quý vị nhá. Đấy. Bốn túi khí vòng quanh xe. Đấy, ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá. Đấy, còn rất là sáng luôn rất là tươi căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị trùng ở đây quý vị nhá đây, chúng ta nhìn cái, cái phanh tay này chúng ta mới thấy là cái chiếc xe này đi ít hay là đi nhiều nhá quý vị nhá nhựa của nó đây Đấy, chúng ta thấy đây các cái con số các cái chữ số còn sáng choang luôn quý vị nhá không bị mòn không bị mờ một chút nào cả đây là đề nổ start top quý vị nhá cửa sổ trời trần của nó đây căng đét luôn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy chúng ta thấy như mới luôn không có dấu hiệu gì của sự ờ, bạc màu hay bị bẩn xù ở đây quý vị nhá đấy đây cái chốt cửa của nó đây cũng còn sáng trưng luôn các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đấy. đấy kể cả các cái góc khoang lung đây cái táp đi cửa bên phụ đây trước bên phụ đây quý vị chúng ta thấy cái nhựa phía trên còn tươi nguyên quý vị nhé sáng trưng luôn quý vị nhé kể cả cái tay mở cửa này các phím bấm cửa lên xuống kính này keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phần nào các con ốc này chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên luôn đấy kể cả cái phần phía dưới này nơi hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn zin đét luôn quý vị nhá đấy, mặt tắp lô thì sáng trưng luôn và nó được thiết kế rất là thể thao đây tiện đây tôi quay cả gầm luôn quý vị nhá đây gầm đây sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy cái tắp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị đấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá kể cả là cái mặt à, nhựa phía trên này nơi chúng ta hay tì tay đây nó cũng còn sáng trưng như thế này quý vị thấy đấy, không có dấu hiệu gì các cái tay mở cửa đây các phím bấm kính lên xuống đây phần nhựa phía trên đây keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phần nào các con ốc lại chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn và cũng còn rất là tươi luôn quý vị nhá đấy bây giờ thì tôi chuyển máy sang à, quay cái góc quay từ phía bên lái quý vị nhá đây chúng ta thấy là đèn pha tự động nội thất của nó đây trần của nó đây quý vị sáng trưng như mới căng đét đây, ghế của nó đây rất là đẹp luôn quý vị nhá đây chốt cửa sáng trưng con ốc còn chưa một lần mở tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đấy gương cụp xòe tự động nha quý vị nhá đây nhựa sần như mới luôn quý vị chỉ với 255 triệu đồng chủ nhân người ta đã dán phím chống nắng quanh xe rồi quý vị nhá đây phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị sáng trưng luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở đây tinh tán của nhà sản xuất đây đấy khi xem xong video này thì chúng ta có thể à, nhận định được 90% trên 90% về cái chất lượng của chiếc xe này rồi và chúng ta sau khi xem xong video thì hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Một chiếc xe có kiểu dáng rất là đẹp luôn, hầm hố, thể thao, trẻ trung Hiện đại, rất nhiều các cái option được trang bị chiếc xe này Đây và chúng ta thấy là cái tắp bị cửa phía sau bên lái đây quý vị Đấy, nhựa của nó cũng sần nguyên như mới luôn Kể cả các cái tay mở cửa rồi à, phím bấm kính lên xuống Keo chỉ đây Không mất một phần đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị Đấy, ốc chưa một lần mở quý vị nhá Đấy, lòng sơn lòng của nó là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị sáng trưng luôn quý vị Đấy, Đấy là bốn cái cánh cửa mà chúng tôi phải truyền tải đến cho quý khách và bây giờ thì à, tôi à, truyền tải đến cho quý khách hàng cái cốp phía sau đây có phía sau đây quý vị nỉ vẫn mới tinh luôn quý vị nhá đây đấy và keo chỉ của nó đây quý vị rất là chậm luôn không mất một phân nào quý vị nhá đây các cái lỗ của nó vẫn còn vuông đét luôn đây keo chỉ đây vuông đét luôn rồi là hai bên hông đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây hai bên hông đây đinh tán đây vẫn còn nguyên nhá quý vị nhá đấy đây bên trong của nó đây quý vị đấy tôn tiếc của nó còn, còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy. khoang lốp đây lốp dự phòng là la răng hẳn hoi nhá nhiều xe nó chỉ là cái à, bánh đặc nhỏ nhỏ bên đây nhựa nhựa sáng trưng cho quý vị đấy chỉ với 255 triệu đồng thôi rất là sáng luôn quý vị nhá đấy đã giới thiệu thật kỹ từng góc cạnh một của chiếc xe cho quý vị và các bạn theo dõi đây chúng ta thấy rằng như vậy và bây giờ trước khi đi vào cái phần khoang máy thì tôi xin phép được nổ máy đây chúng ta thấy sáng trưng luôn quý vị nhé đấy khóe vô lăng vô liếc đây còn sáng trưng luôn đây đấy tắt đi cửa đây Đấy tôi xin đi vào động cơ Máy đang nổ đấy quý vị nhá Máy nổ rất là êm luôn đấy quý vị Đấy Không có dấu hiệu gì của sự rung giật ở đây quý vị nhá Đấy Máy nổ êm phắc luôn quý vị nhá Máy đang nổ quý vị nhá Và cũng còn khá là khô ráo nha Máy này chúng tôi chưa rửa đâu đấy mua về tôi quay trực tiếp để quý vị và các bạn theo dõi luôn máy rất là êm luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị máy rất là êm luôn đấy. máy Ecotech quý vị nhá đấy, máy êm phắc luôn quý vị nhá đấy. không có dấu hiệu gì của sự rung giật ở đây quý vị êm du luôn máy chạy rất là bốc nha quý vị nhá đấy là cái cam kết của tôi đây còn cái keo chỉ của nó đây quý vị đây chúng ta thấy cái mặt cabo phía trước của nó là keo chỉ định cán còn zin đét luôn các lỗ bấm tròn xoe đây quý vị keo chỉ của nó đây không mất một phân nào quý vị nhá đấy đây nữa keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ đấy, kể cả cái phần chạy ngang hai bên ờ, giảm sóc đây giảm sóc đây không có dấu hiệu gì của sự tâm độ xe nguyên bản ra đến Z không có một lỗi nhỏ quý vị nhé Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì chúng tôi đã truyền tải thật kỹ à, Một cái sản phẩm mới mà chúng tôi vừa mới mua về Đó chính là chiếc xe Lacetti CDX Bản full option, bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc à, Và với cái sản phẩm này thì Chúng tôi cam kết với quý khách hàng như đã giới thiệu từ đầu Là một chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước Máy số rất là bốc luôn quý vị nhé Xe chạy rất là đầm Và chắc chắn không có một lỗi nhỏ nguyên bản ra đến Z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 gọi điện cho tôi để sở hữu một chiếc xe nhập khẩu này và bây giờ trước khi kết thúc video giới thiệu xe này thì tôi đã đi một vòng quanh xe và một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây máy vẫn đang nổ nhá nổ rất là êm luôn quý vị nhá đây cái mặt tắp lô của nó đây còn sáng trưng luôn hàng ghế thứ nhất đây còn mới nguyên căng đét luôn quý vị nhá tắp đi cửa đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá các cái phím bấm lên xuống kính còn rõ ràng luôn keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá đấy sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đấy. hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn quý vị đấy và cái tắp đi cửa của cái ghế sau đây cũng sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo chỉ đây cũng không mất một phân nào cả đấy đây rất là sáng luôn rất là đẹp quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây Đấy. đây cánh cửa lái đây các cái phím bấm đây gương cục xòe tự động keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá Đấy. các cái chốt cửa đây còn sáng trưng luôn Đấy. cái cửa sau bên lái đây hàng ghế thứ hai đây trần của nó đây quý vị sáng trưng luôn cửa sổ trời quý vị nhá Đấy, đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đó đây theo chỉ của nó đây Đấy, Rất là kỹ cho quý khách hàng rồi Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ Chiếc Lacetti Series X sản xuất năm 2009 Bản full option nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Và bây giờ